thánh thơ từ thiên đình Bài số sáu mươi bốn còn đâu chẳng thấy Giáng lục 4 giờ 37 phút Ngày 14 tháng 6 năm 2022 我那的我那个的家，我那的家里的，con ơi con. chi còn ta đây là hoa ni còn ta đây là hoa la ni ta chỉ có hoa la ni có thì cha con ta đây là hoa ni thông điệp hôm nay của chúng ta đó là tất cả thế giới này sẽ bước vào thời điểm vô cùng khó khăn đó con à đầu Ukraine sau là Trường Sa tạt đến Sơn La rồi qua Đông Bắc Hải Phòng Hà Nội lẫn nhiều can qua sự cố khó lường sắp tới rồi đấy các con sẽ thấy những cảnh đoạn trường bởi vì con người đã đi quá xa vào đường vẫn chết tâm linh bỏ mặt các đấng thần linh ngày đêm dạy dỗ mong mỏi con hiền sớm nhanh trở về các con đâu biết chỉ thấy dương trần quỷ ma quấy rối các con dưới trần Cho nên chúng ta bằng hết sức mình giảng điển cho thơ để con quay về mà bao nhiêu con thấm được lời dạy đau đớn lắm thay khi mà đất nước sẽ bị ngoại xâm ngang nhiên xéo dày mà con chẳng thấy bởi vì các con chạy theo ảo vọng của đồng tiền ảo xa hoa vật chất tất cả chỉ là ảo mộng thôi con Cho nên chúng ta đành nhìn các con trong cảnh lệ sầu lòng đau như cật ôi các con hiền thời gian sắp tới khổ đau não nề cũng bởi vô minh các con chẳng thể nghe những lời dạy bể trên ban ra dẫn dạy các con nên người đạo các con giờ phút cuối cùng vài ba tháng tới đòn roi giáng xuống các con ráng lo tu thì được cứu không tu ráng chịu chẳng trách ông trời Không Thời báo trước Cho mình nghe con Chào